Như các bạn đang thấy hiện tại thì hôm nay mình quay vào trời tối và setup ánh sáng hôm nay thì rất là đơn giản và bình thường. Mình chỉ dùng chiếc đèn LED RGB Pocket bỏ túi này. Và video các bạn đang xem hiện tại thì được quay bằng một chiếc lens fix, một tiêu cự và khẩu lớn. Chiếc lens fix hôm nay mình sử dụng à, Sigma 30mm f1.4 và đây là video khi mình lắp chiếc Sony Kit Lens 1650 OSS vào. Mình nghĩ chắc chắn video sẽ bị tối và thiếu sáng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái cặp ảnh chụp Hôm trước mình chụp bằng lens Sigma 30mm f1.4 này và lens kit nhé. Và sau những cái cặp ảnh so sánh đó cùng với một số phân tích, các bạn có thể hình dung được là có nên nâng cấp thêm một chiếc lens fix đi cùng với chiếc lens kit này không? Chúng ta sẽ nói về chủ đề ảnh đầu tiên mà mình đưa ra so sánh hôm nay đó chính là chân dung. Đây là một bức chân dung của mình chụp bằng lens kit và mình zoom ra tiêu cự 30mm để cho nó bằng với cái tiêu cự của Sigma chúng ta sẽ tiện để so sánh zoom ra 30mm như thế này như các bạn biết lens kit nó sẽ nhảy khẩu từ khẩu lớn nhất 3.5 và nó nhảy lên khẩu 5 thì bức ảnh mình chụp nó đã có một chút mờ ở đằng sau mình gọi nó là một chút mờ chứ không hẳn là xóa phông cho nên đối với mình khi zoom ra 30mm chụp như thế này thì chúng ta hoàn toàn khó có thể chụp xóa phông được với lens kit và khi mà cái background nó gần như này và bây giờ mình sẽ chuyển sang một bức ảnh của lens 30mm f1.4 của Sigma nhé đây như các bạn thấy sự khác biệt rõ rệt ở cái phông nền đúng không? Cái phông của Sigma 30mm f1.4 xóa phông rất là đẹp và mịn. Mình sẽ đưa cái ảnh của hai lens này bên cạnh nhau để các bạn có thể so sánh nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái màu sắc ở trên lens Sigma nó tươi hơn mà cái màu sắc của nó có sức sống hơn so với lens kit. Lens kit của nó thì màu nó hơi nhạt nhạt. Đây như bên trái của mình đang là lens kit và bên phải là lens Sigma. Mình sẽ zoom lại gần để cho các bạn xem nhé. Đây các bạn có thể thấy độ xóa phông nó khác biệt rất là lớn giữa hai lens ở bên lens Sigma 30 f1.4 này nó xóa phồng mờ mịt trung tâm ảnh thì lens Sigma nó cũng nét nhỉnh hơn so với lens kit các bạn có thể thấy luôn là lens fix nó sẽ xóa phông tốt hơn lens kit như thế nào nhìn cái bức ảnh bên Sigma 30 f1.4 này nó có nét gì đó chuyên nghiệp và nghệ thuật hơn đây là một cái cặp ảnh mình chụp cái kính dâm của mình và mình lấy nền để xóa phông là cái cánh đồng cỏ ở phía đằng sau ấy thì các bạn có thể nhận ra luôn đúng không ở bên phải là Sigma 30 mm f1.4 bên trái của chúng ta đang là lens kit ở trong cái khoảng cách này thì Lenkit nó xóa phông khá là tốt đấy cái chủ thể nó đang gần với lại camera đúng không và cái background nó cũng rất là xa cho nên chúng ta hoàn toàn xóa phông như thế này các bạn có thể nhìn thấy cái phông đèn của Lenkit đây nó làm khá là tốt xóa phông như thế này cũng khá là đẹp rồi nhưng mà tuy nhiên khi bạn nhìn sang so sánh sang với lens Sigma đây thì cái độ xóa phông của Sigma nó khác hơn hẳn nó xóa mờ mịt nó xóa mịn hơn rất là nhiều về chi tiết ảnh chi tiết ảnh ở đây thì các bạn có thể thấy Sigma một chiếc lens fix ở bên phải này nó thể hiện chi tiết rất là nét các bạn có thể thấy là lens Sigma nó hơn về mọi mặt cả về việc độ nét này và xóa phông giống như ảnh trước thì cái màu sắc ở bên Sigma cái màu nó tươi hơn này dù chỉ là một chút thôi nhưng mà nó vẫn là hơn đến cấp ảnh tiếp theo thì mình sẽ chụp một chút phong cảnh nhé vừa xem qua hai cái so sánh vừa rồi các bạn có thể thấy ở bên phải ở đây đang là Sigma 30 f 1.4 này màu sắc của nó tươi hơn có màu sắc hơn và trên thực tế lens fix nào nó cũng có màu sắc tươi hơn như vậy thôi mình sẽ đi vào trung tâm ảnh nhé xem độ nét của hai lens này lens nào nét hơn đây, nhìn ở đây các bạn có thể thấy này, chi tiết ở Sigma 30 F1.4 nó thể hiện rất là tốt. Trong bức ảnh này thì mình chụp ở khẩu 5.6 nhé, tốc độ màn chập 1 phần 320 giây, cả hai thông số đều giống như nhau. Ở lens kit thì mình cũng zoom ra 30mm, mặc dù khi nhìn một bức ảnh tổng quan như này chưa chắc chúng ta đã phân biệt được cái độ nét đâu, nhưng mà ở trung tâm ảnh này chúng ta có thể thấy là Sigma 30 nó nét hơn. Mình có thể zoom lại gần một chút cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn có thể thấy khi zoom lại gần hơn, Sigma 30 này, chi tiết các góc cạnh rất là nét. Viền phía dưới bên phải trong có gì không nhá. Đây, phía dưới bên phải Sigma 30 F1.4 những cái cành cỏ này nó cũng thể hiện lại rất là nét từng chi tiết này bông hoa tất cả mọi thứ rất là nét bên len kit thì nó hơi mờ hơn tuy nhiên khi nhìn tổng quan như này thì khó mà phân biệt được và ờ, len kit vẫn là một len có độ nét ổn với tầm giá đấy góc phía dưới bên trái đây ở góc phía dưới bên trái là một cái cành cây các chi tiết thể hiện rất là nét ở Sigma 30 trong khi ở bên len kit thì nó bị mờ chi tiết nó hơi mờ và hơi bẹt hơn một chút không sắc nét được như Sigma ở bức ảnh phong cảnh cặp phong cảnh này thì thấy Sigma nó giành phần thắng khá là rõ ở cặp ảnh tiếp theo thì mình cứ để như thế này như các bạn thấy này chúng ta khó có thể phân biệt được độ nét giữa hai len đúng không? Nếu mà để trên một cái màn hình như thế này. Ở hai bức ảnh này thì mình chụp ở khẩu 8, tốc độ màn chập là một phần 100 giây ở cả hai lens. Bây giờ mình sẽ zoom vào để xem xem len nào nét hơn nhé. Thì các bạn thấy ấy, các chi tiết Sigma 30 thể hiện rất là tốt. Đây các bạn có thể nhìn những dòng chữ này. Ở bên lên kit thì chúng ta hoàn toàn có thể đọc những cái ờ, chữ này nhé. Khi mà zoom lên, mà tuy nhiên như các bạn thấy bên Sigma này, các chi tiết góc cạnh nó thể hiện rất là nét chi tiết ở bên Sigma nó nét hơn hẳn tiếp theo sẽ là một bức ảnh mình chụp vào buổi tối chính là cái ảnh mà mình chụp trong lúc mình đang làm cái vlog này mình chụp luôn từ camera ấy. mình thay lens là mình chụp luôn từ camera trong cái điều kiện ánh sáng từ một cái đèn RGB pocket này mà độ sáng của nó không tốt lắm đâu các bạn nhìn như trên lens kit đây khá là tối đúng không mặc dù cái phần khuôn mặt của mình được đánh sáng vào nhưng mà nó vẫn khá tối bức ảnh này thực chất không phải mình zoom lên kit lên 30 mm đâu mà mình chỉ zoom được lên 29 mm khẩu nó không nhảy ra khẩu 5 và hiện tại khẩu của nó vẫn đang là khẩu 4.5 khẩu đã lớn hơn so với khẩu 5 rồi đấy tuy nhiên ánh sáng của nó vẫn không được tốt cho lắm khẩu 4.5 vẫn là một khẩu nhỏ đây các bạn có thể thấy sự khác biệt nó khổng lồ như thế nào đúng không? Đây là cái ảnh mình chụp từ Sigma 30mm f1.4 Trong bức ảnh này mình mở mắc khẩu 1.4 là cái khẩu tối đa của lens Sigma 30 f1.4 và tốc độ màn chập mình để 1 phần 50 giây ánh sáng nó vào cảm biến rất là nhiều và trong những hoàn cảnh này chỉ có những chiếc lens fix khẩu lớn thì nó mới có thể chụp được cái ảnh có độ sáng lớn như thế này mình có thể để hai cái ảnh ở bên cạnh nhau để cho các bạn thấy nhá lens kit và lens fix nó khác biệt khổng lồ như thế nào khi chụp hoặc là quay ở điều kiện thiếu sáng khi quay hoặc là chụp trong điều kiện thiếu sáng thì sở hữu một chiếc lens fix nó sẽ lợi như thế nào trong cái ví dụ này Ok, bây giờ mình sẽ đưa ra những cái ưu điểm vượt trội của lens fix lens một tiêu cự và khẩu lớn ấy, so với lens kit nhé. Thứ nhất, lens fix với những cái khẩu lớn, ví dụ như Sigma 30 f1.4 này hoặc là Sony 50 f 1.8 này, Sigma 56 f 1.4 này hoặc là Sony 85 f 1.8 này. So với lens kit thì nó xóa phông mạnh hơn, xóa phông đẹp hơn và mịn hơn. Thứ hai, lens fix ở cùng một tiêu cự nhé, cùng thông số nhé thì chất lượng ảnh nó đưa ra vẫn nét hơn so với lens kit. Cái này nó khá là quan trọng khi bạn chụp để in ảnh, phóng ảnh lớn lên nhé. Cái độ nét cao của những chiếc lens fix này sẽ khiến cho ảnh khi chúng ta in phóng lớn ra nó không bị mờ và nhiễu hơn so với lens kit. Thứ ba, lens fix này nó sẽ giúp chúng ta chụp và quay quay tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng nhé. Và khi quay video trong cái điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ bị ít nhiễu hơn so với lens kit. Nếu như vậy thì chiếc lens kit này là một chiếc lens cùi bắp và chúng ta không nên sử dụng à? Mình không nghĩ vậy. Lens kit này mang rất là nhiều ưu điểm này. Thứ nhất là nó nhỏ gọn này, nó có zoom bằng điện này, rất là tiện lợi khi quay video. Và cái giải tiêu cự từ 16 đến 50 này, nó khá là đa dụng. Trên thực tế mình sử dụng lens kit trong rất nhiều tình huống công việc cũng như du lịch và mình đã có một cái bài review rất là chi tiết về các cái ưu điểm cực kỳ lớn của chiếc lens này. Và trong các loại lens kit của Sony thì mình thấy đây là chiếc lens kit nét nhất. Tuy nhiên với cái gợi ý của mình khi sử dụng lens kit này một thời gian khi các bạn mới mua máy về sử dụng một thời gian thì các bạn nên nâng cấp thêm một chiếc lens fix nữa để khi cần chúng ta có thể quay và chụp xóa phông khi chúng ta cần chủ thể nó nổi bật hơn xóa phông mạnh hơn ở trong một khung hình thì chúng ta nên sử dụng lens fix nhé. và bên cạnh đó cũng là một số tình huống khi quay video không set up được ánh sáng không set up kịp ánh sáng trong những điều kiện ví dụ như bạn quay cưới quay sự kiện hoặc những cái nó mang tính chất bất chợt không thể nào set up được ánh sáng đèn như mong muốn thì những chiếc lens fix này với khẩu lớn nó sẽ quay rất là tốt trong điều kiện thiếu sáng bạn có thể bắt đầu với những lens fix như Cell 50mm f1.8 Sony 35mm